Kính thưa toàn thể đại chúng, Đức Phật có dạy cho các đức lang quân như thế này, năm điều phải đối xử với vợ. Điều thứ nhất các con nhớ là lấy được vợ rồi vẫn phải giữ cái lòng tôn trọng vợ, yêu thương và quý trọng vợ nhé. Không bao giờ được xem thường vợ nhé. Thường tâm lý người đàn ông lúc chưa phải là của mình thì hết lòng yêu quý, phải không? nhưng khi mà đã là của mình rồi thì bắt đầu dễ xem nhẹ lắm cho nên được ba bảy hai mốt ngày em là cô tiên hết 21 ngày là em trở thành ô xin đấy là rất dễ nghe không à, yêu quý em là chỉ được những ngày đầu đấy. hết mấy mấy tuần đầu có khi là bắt đầu xem nhẹ xem thường rồi vì là của mình rồi nghe không đấy là cái tâm lý cho nên ấy, phật ấy, bắt các con là phải giữ cái lòng tôn trọng yêu quý vợ và giữ cái này suốt một cuộc đời lúc nãy các con lễ giao bái là để giữ cái lễ đấy đấy nhà đừng xem thường khởi một cái niệm xem thường vợ mình ấy, là hạnh phúc nó sẽ tan biến đi mất đấy đừng khởi cái niệm đó cho nên cái thứ nhất người chồng phải giữ sự yêu quý và tôn trọng vợ lấy được vợ rồi phải giữ đấy là điều thứ nhất các con nhớ điều thứ hai phật dạy người chồng phải biết chăm sóc cho vợ ăn uống đầy đủ không được bỏ đói vợ nhé ngày xưa đấy trong gia đình người chồng là toàn quyền cho nên ấy, bực vợ là có khi là cho vợ nhịn đói bây giờ thì tất nhiên không phải thế và nếu mà cho vợ đói nó ra ngoài quán nó ăn cơm quán ngay thế nhưng mà ở đây ý phật muốn nói là gì trách nhiệm người chồng phải biết chăm sóc cho vợ vì người vợ của các con dẫu sao cũng là phái yếu chân yếu tay mềm là cái người mà phải chịu đựng nhiều phải sinh phải nở đẻ con cho các con cho nên nếu mà vợ các con mà mà nó bị đói nó bị eh, suy dinh dưỡng thì chắc chắn là đẻ ra những đứa con suy dinh dưỡng thì làm sao mà nòi giống của các con tốt đẹp được nhé cho nên ấy, không được bỏ đói vợ và phải chăm sóc cho vợ nhà hết gạo là phải nhịn ăn cho vợ ăn nhớ chưa mười chàng trai nhớ chưa nào <laughs> đấy nhá đó, đấy là điều thứ hai điều thứ ba phật dạy người chồng phải biết mua sắm trang sức cho vợ phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mình trách nhiệm của người chồng bây giờ là phải làm đẹp cho người vợ đúng rồi trong nhà vợ của các con là bông hoa nếu gọi là thi người đẹp thì trong nhà con ai đẹp ai là người đẹp thì chắc chắn phải là vợ các con rồi đúng không vợ các con là bông hoa trong nhà mà hoa thì không ai muốn ngắm hoa héo cả phải ngắm hoa tươi mà muốn hoa nó tươi thì các con phải phải tưới phải tắm phải chăm có phải không các con không chăm sóc thì hoa nó sẽ héo thôi mà hoa héo rồi mình lại muốn đi ra ngoài ngắm hoa khác phải không đó thế cho nên bây giờ này phật mới biết là bổn phận làm đẹp cho vợ lại là người chồng nhé các con phải mua sắm đồ trang sức cho vợ tất nhiên tùy theo hoàn cảnh của mình mình nghèo thì mình sắm cái đồ vừa phải mình có điều kiện mình sắm cái quý cái tốt à, mà nghèo nữa thì có khi là à, ra ngoài đồng hái bông hoa ruộng thì về tặng cho em cũng được cài đầu cũng đẹp mà thường các con thấy ờ, lúc mà còn đang yêu nhau á, thì sinh nhật em ngày nào là nhớ như in trong đầu đúng không chuẩn bị đến ngày sinh nhật là chuẩn bị mua quà tặng em rồi nhưng mà cưới được em rồi thì năm thứ nhất còn nhớ sinh nhật năm hai còn không biết cô sinh nhật ngày nào quên luôn đúng không đấy tâm lý là như vậy đấy <laughs> ở đây ờ, sư phụ nói là phải nhớ nhé cái việc làm đẹp cho vợ không có gì là xấu cả cũng đừng sợ mang tiếng với hàng xóm là hàng này nó nịnh vợ hay chiều vợ không phải chiều vợ mình là tốt không có gì xấu vợ mình mà để giúp cho gia đình được hạnh phúc các con phải biết sống hạnh phúc thì các con của các con sau này nó biết sống thế nào là hạnh phúc và mới xây dựng được một cái gia đình tốt đấy các chàng trai nhớ chưa nào nên cho nên bổn phận các con chính lại là người biết làm đẹp cho vợ chăm sóc cho vợ vì vợ các con là bông hoa ở trong nhà là cái ngọn lửa ấm trong nhà đấy mình phải chăm sóc nhá các chàng trai nhớ chưa đấy là điều thứ ba điều thứ tư điều này hơi khó một chút nhưng mà cũng phải cố gắng đó là các con làm được ra tài sản nên giao cho vợ quản lý các cụ nhà ta ngày xưa nói là người vợ trong nhà là tay hòm là chìa khóa nghe không đàn ông đi làm về có tiền có của đưa cho vợ giữ vì trong nhà thì chỉ nên là một thôi chỉ có một cái quỹ chung chứ đừng có chồng một quỹ vợ một quỹ rồi tiêu pha không ai biết của ai Thế rồi chia tiền ăn ra anh đóng bao nhiêu em đóng bao nhiêu thì các con thấy nó không phải là một cái gia đình gia đình phải là chung dù là ai có thu nhập cao hơn ai nhưng góp vào là chung hết các con rõ chưa nào nhé đấy cho nên không nên là thành nhiều cái quỹ trong nhà có là quỹ gì thì cũng phải vợ chồng cùng biết cùng quản lý mà ở đây tốt nhất thì trong đây phật dạy là giao cho vợ quản lý cất giữ thì nó yên nghe không đó chứ các con ở đây ấy, sư phụ thấy 10 chàng trai đều rất đẹp trai thế này mà trong túi trong ví lúc nào cũng đầy tiền thì đi ra ngoài thì rất là dễ sa ngã mà con gái nó rất là dễ quơ các con đấy thế cho nên là tốt nhất là trong ví chỉ đủ tiền để đi đường thôi giao hết cho vợ <laughs> giữ là yên tâm nghe không nhé cái điều này khó nhưng mà phải làm đó. và đặc biệt ở đây hôm nay sư phụ nhắc luôn các con này cái việc tài chính trong gia đình các con nên có kế hoạch ngay từ bây giờ. Rất nhiều cặp vợ chồng trẻ mâu thuẫn với nhau vì tài chính đấy thôi. Tiền của anh, tiền của em rồi lung tung không có kế hoạch. Các con phải có kế hoạch tài chính ngay từ bây giờ. À, lương anh bao nhiêu, lương em bao nhiêu, chúng ta sẽ chi tiêu thế nào? Phần nào để ăn, phần nào để dành, phần nào để à, chuẩn bị lo cho con, phần nào khố tã, phần nào để biếu cha, biếu mẹ nữa chứ, phần nào còn đối nội, đối ngoại. Rất nhiều thứ phải chi. Đấy, sư phụ nói một cái, cái tài chính trong gia đình nó rất phức tạp các con thành một gia đình rồi nó rất nhiều thứ phải lo và nhất đến khi sinh con ra nữa rất nhiều khoản cả vợ chồng cùng phải chung vào đấy cùng phải sắp xếp có một kế hoạch chi tiêu đầy đủ thì nó sẽ rất là thành thơi dù nghèo sư phụ nói là ăn mắm mà mút giòi mà biết chi tiêu thì nó cũng đỡ khổ còn mà tiền nhiều mà không biết chi tiêu tiêu hoang tiêu bừa rồi có khi cũng có ngày thiếu hụt đấy nhá và nhiều cặp vợ chồng trẻ không biết chi tiêu vợ chồng mâu thuẫn cãi nhau rồi đến lúc bỏ nhau là vì cái chuyện tài chính này cho nên các con phải ngay hôm nay về là bàn với nhau có kế hoạch tài chính luôn nha có tài chính rõ ràng cách thức chi tiêu khoản nào khoản nào hào phần nào để tái sản xuất tiết kiệm vân vân các con phải có kế hoạch cái đấy thì gia đình nó ổn con ạ vì kinh tế cái tài chính nó là cái rất quan trọng trong cuộc sống không có nó không sống được nhưng mà không biết sử dụng nó, không biết có kế hoạch cho nó thì sẽ xảy ra rất nhiều mâu thuẫn nhé. Đó, cho nên cái điều thứ tư là người chồng làm được tài sản nên giao cho vợ quản lý. À, thì đó là cái điều rất là tốt. Điều thứ năm, người chồng khi đi ra ngoài giao tế làm ăn phải giữ mình, phải biết tránh giao tiếp với những người phụ nữ người ta không đoan chính. Ở thời nào cũng có những người phụ nữ không đoan chính. Người ta muốn cướp chồng của người khác nghe không đấy cho nên thời nào cũng có cho nên phật dạy là các con đi ra ngoài làm ăn phải, phải xa vợ thì phải tự mình giữ mình những người phụ nữ người ta lẳng lơ người ta tán tỉnh ghẹo ghiếc mình là mình phải tránh ra nhé biết là mình là trai có vợ phải giữ chứ mình mà chỉ mắt liếc mày đưa cái mà vợ nó biết là nó sẽ khóc suốt đêm rồi sẽ khổ rồi nó sẽ nghi ngờ mình và gia đình sẽ tan nát hạnh phúc các con nhớ chưa nào đấy là năm điều người chồng phải nhớ để mà đối xử với vợ, giữ gìn hạnh phúc gia đình mình. Mười chàng trai nhớ năm điều này chưa? Một là yêu quý và tôn trọng vợ nhé. Hai là chăm sóc cho vợ, không được bỏ đói vợ. Ba là trang sức cho vợ. Bốn là giao tài sản cho vợ. Và năm là ra ngoài phải giữ mình cho nghiêm chỉnh. nhớ chưa? Năm điều. Bây giờ mười chàng trai quỳ gối lên, à, chắp tay lễ số một lễ để tạ ơn Phật nha đã cho các con những lời dạy hết sức là quan trọng và quý báu trong cuộc sống gia đình. Chí tâm đảnh lễ mười phương vô thượng Phật Pháp Tăng Tam Bảo.